Nhìn à, tình hình chung thì đã hoàn thành à, khoảng 95% à, rồi Giờ là còn những khâu cuối cùng trang trí à, Với đây phía trước mặt đây Với bên đây chừng nữa sẽ làm thêm cái nhà mát nữa nè Hiện tại là đang đổ những cái cột Cột 20 Để mình làm cái nhà mát ở dưới này Cái này là mình gì nè Người ta kêu là cái gì mà mình đóng xuống á Làm 10 cây 10 hay 12 cây gì đó với lại bên kia nữa đó đó bên bển cái này bữa hổm là làm mấy cây anh Phương 10 cây hả 10 cây lúc đầu là tính là làm 12 nhưng mà sau đó mình ờ, nghĩ lại 10 cây với lại cột này cột ờ, bự nó cột 20 nữa nên nó rất là chắc chắn bởi vì chỉ cần ờ, làm 10 thôi rồi giờ Phước sẽ vào cập nhật cho cô chú anh chị theo dõi xem coi mình làm tới đâu rồi nhé à, đây là ấp Tân Lợi xã Tân Thới nha huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ đây là cái cổng ở trước nữa ở đây mình còn cái hàng rào nữa nè rào sắt nữa đây cổng trước Bây giờ mình đi vô trong nha rồi đó vừa khi vào cổng thì ờ, trước mắt cô chú anh chị sẽ là một cái ờ, bảng tri ân đây ở đây là phước có chừa khung sẵn rồi nè đó bản à, tri ân danh sách mạnh thường quân còn bên đây thì à, vào tuần sau thứ bảy tuần sau thì à, tượng sẽ về tượng về nhằm ngày mùng 9 tây tháng 4 ở dưới âm lịch là 9 tây tháng 3 tượng sẽ ở đây đó bức tượng sẽ từ đế cho đến nguyên bức tượng luôn sẽ là 2 mét nó sẽ thấp hơn cái bức tranh này và nó được đặt giữa bức tranh bên đây thì nữa sẽ để một cái bảng chú đại bi còn bên đây thì bản gì thì phước đang suy nghĩ còn một cái bảng nữa chỗ này thì nữa mình à, sẽ trồng một cái cây Phước đang tính là trồng cây mận chừa cái lỗ lại đây trồng cây không có đóng la phong lợp đó chừa cái lỗ này cho nó trồng cái cây để à, cho nó mát rồi trước tượng đây là sẽ là một cái à, hồ cá hồ non bộ nhỏ để uh, chừng nữa chẳng hạn như có uh, ba ba hay gùa khi mà ai uh, vô tình bắt mình uh, uh, vô tình gặp được đó có duyên hữu duyên thì mình sẽ đem về mình nuôi luôn mé bên này là sẽ là Phước đang suy nghĩ sẽ là vẽ vẽ đang kiếm thợ vẽ một bức tranh tại vì bên đó là mình để cái khung rồi đó cái khung kiến khung kiến thì ờ, mình nhìn từ ăn trước này mình nhìn ra mình sẽ thấy luôn tới ăn sau luôn đó nhìn vô nè đó thấy ở trong máy ấm luôn bên đây là cái đường đi bên hông một mét sáu từng sau là bắt đầu sẽ lót và làm luôn sẽ ốp luôn đầu mình kéo gào gào sắt lại đây ấn trước này thì đã đóng lau phong xong luôn rồi nha Đó, xong hết rồi này cổng này nữa mình nhìn ra đây sẽ à, là mình thấy luôn à, cái à, chỗ nhà mát nhà mát thì phải sẽ lập lá rồi nha kinh phí thì hiện tại cũng sắp hết sắp cạn rồi nên gán tranh thủ làm để còn đưa vào hoạt động nữa còn cái bảng bảng hiệu thì sang nữa để mấy bên đó mấy bên kia ở ngoài đó giờ mình đi vào trong đó cô chú anh chị thấy không đó cái cổng cửa trước nè vừa bước vô ờ, cửa là sẽ là nguyên cái bàn thờ Phật Tam Thánh đó ốp gạch hết đó ốp gạch hết trơn nè ốp đá chứ trên đây là này là đá cái này đá phải không ta gạch bóng kiến gạch bóng kiến ốp gạch bóng kiến đây ốp gạch hết trơn rồi đó ốp trước ốp sau ốp hết cho nó sạch rồi bây giờ mình à, sẽ vào trong nha trong thì à, cũng không có gì thay đổi tại vì dòng phần trong hình như cũng đã xong hết rồi đó đây là cái đường đi chia làm hai khu đó này wheel nhìn ra xong đó này mình nhìn ra trước nè có cửa luôn này là ở đằng sau ở đằng sau thì uh, nói chung quy là với lại hai khu này thì mình đã quay rồi giờ cũng đã xong rồi trường nữa chỉ lau chùi nữa thôi đây cái đồ để tivi cũng đã xong nữa để tivi trên đó bếp cũng đã xong mấy phần à, điện máy thì cũng đã xong luôn rồi tivi à, tủ đông máy giặt tủ lạnh đây là cái cổng sau đi ra đó cổng sau đi ra thì nó sẽ có hàng rào quẹo qua bên đây thì mình sẽ có một cái à, cò cái cửa cửa thoát hiểm đi ra ngoài đó Phước sẽ quay cho cô chú anh chị xem đó gào gào lại nhưng mà cửa này lúc nào cũng khóa chứ rồi bên đây là sẽ là cái vườn rau đó đây vườn rau vườn rau này thì tuần sau mình sẽ vô à, vô thêm cát đó mình à, đang xây lên xây lên chắc cỡ một mét xong rồi mình kéo gạo hết luôn full hết đây dừng gạo nha này là thêm có khoảng 200 khối nữa hai khối cát nữa rồi nữa mình bắt đầu mình vô đất đồ này nọ rồi để nữa mình trồng rau nuôi gà mình gào lại để tránh trộm đó cô chú anh chị thấy không vườn sầu riêng là sầu riêng trong đây tới mùa là ăn đã luôn đây tại do là sợ cái phần đó nó sạt lở đó nên mình phải đổ mình đổ về xong nữa mình vô cát đây xong bắt đầu mình lắp bắt đầu mình xây lên tại phần đất mình tới phần cây cây, cây trụ đó lận xong nữa mình à, xây lên xây lên mình dít cát dít qua tại giờ nếu mình dít quá thì cát nó sẽ lấp vô đây và nó che chặn đi cái nguồn nước với lại sầu riêng người ta chết không có tiền đền đó sầu riêng trái có trái chín luôn đó đó cô chú anh chị thấy không à kìa nè phước phóng lên cho cô chú anh chị xem nha ồ sầu riêng kìa này là vài tháng nữa chắc cỡ vài tháng nữa vô mùa là bự lên rồi đó đó chưa chưa chín nha nhỏ hồi nãy có một cây ngoài kia phước thấy bự rồi có trái luôn nhưng mà một một vài trái thôi ở đây mình nuôi gà chỗ vườn rau này mình vừa nuôi gà vừa mình làm cái nhà nhỏ đó cái nhà nhỏ thì nữa phước sẽ dùng cái nhà đó cái nhà đó trước để vật tư đó đó cái láng chạy đó đó mình để ở sau góc này sau góc này nè để nữa mình nuôi gà gào lại hết rồi thì nó sẽ à, không sợ với lại ở đây mình có thể nhìn ra mình quan sát đó từ cái ở đằng sau bếp mình nhìn ra chín mươi lăm phần trăm rồi cỡ khoảng à, à, phần trong này thì chắc cái này tuần sau là xong luôn cái phần mé ở ngoài này rồi rồi bắt đầu mình à, làm những cái à, lạc chặt lạc chặt lạc chặt mỗi tuần thì cô chú anh chị thấy nó có tiến độ nó đều à, tăng tăng lên ha đây còn ở đây là mấy cây cột nè đó một bên 5 cây đổ 5 cây sẵn nhưng mà trong vòng khoảng từ từ 10 đến 15 ngày lần mới à, đóng xuống dưới đó được đóng xuống xong mình làm nhà mát mình ra 3 mét đó đóng từ cây chàm đó đó kéo dài qua cổng tới trước này sẽ có nhà mát để xe ra vô xong mình đổ luôn mình đổ à, đổ bê tông để xe nó chịu lực được xe cấp cứu hay là xe hơi đồ á vô mình có thể có chỗ đậu mình quay đầu đồ được đó, chung quy là đã xong 95% rồi nha cô chú anh chị rồi bây giờ Phước sẽ à, cập nhật tiếp cái danh sách à, mạnh thường quân à, à, trong tuần này à, hỗ trợ cho máy ấm à, tuần này thì thực, sự thì chỉ có còn nói chung là đến thời điểm hiện tại là cũng 4 năm tháng rồi và kinh phí thì rất là nhiều rồi à, mạnh thường quân thì tới gần tới ba trăm mấy gần 400 ờ, người rồi bởi vì ai cũng đuối hết trơn rồi nhưng mà chỉ còn có những khâu cuối cùng thôi Phước ờ, mong sự chung tay của mọi người để cho sớm hoàn thiện luôn tại vì mình cũng còn có hơn chút nữa thôi đã cố tới đây rồi chẳng lẽ giờ nếu mà hết kinh phí thì vẫn lẽ mình ngưng sao mấy cột này nữa là mình ốp luôn nha ốp gạch luôn ốp gạch full luôn đó hàng gào thì mình làm giống cái hàng gào hàng kia đó kéo ờ, cái gào là gào mé bên kia đó mình kéo như vậy đó gào từ đó thôi còn cổng trước thì nữa mình làm ờ, sắt nó sẽ đẹp hơn đó, kéo ra dài giống đẳng đó cô chú anh chị đó rồi giờ mình sẽ cập nhật danh sách mạnh thường quân nha Dạ, thì bây giờ Phước sẽ à, cập nhật cái à, danh sách mạnh thường quân hỗ trợ tuần này và chi phí à, tổng của tuần này luôn nha. Thì tuần này là phần 20 tuần 16 từ ngày 26 tới tháng 3 năm 2022 đến ngày 2 tới tháng 4 năm 2022. À, số thứ tự danh sách mạnh thường quân từ 1 cho đến 348 thì cô chú anh chị có thể xem lại ở các phần trước thì uh, cái danh sách mạnh thường quân số thứ tự này để làm chi uh, số thứ tự thì nữa sẽ có những mạnh thường quân hỗ trợ hai lần sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ à, ba lần thì uh, chung quy thì uh, chừng nữa phước cũng sẽ uh, như là xem lại coi ai hỗ trợ uh, vâng như lần một thì như là như 10 ngàn đi lần hai hai chục thì phước sẽ gom lại là ba chục thì uh, đây là cái bảng nè cái bảng này đây là nữa sẽ để lên đây nè đây nó làm bảng chi ân rồi tháo cái này ra luôn đi à, số thứ tự là 439 cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ thêm 40 à, triệu thì cô chú này thì à, từ đầu tới giờ hỗ trợ cũng à, rất là nhiều à, cho máy ấm hỗ trợ này chắc cũng lần 5 lần 6 rồi à, 350 à, cô Phương Khu và chú Quang Khu ở Mỹ hỗ trợ 200 USD 351 chú Hải Úc hỗ trợ là 3 triệu 2 à, 352 bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy hỗ trợ 400.000 đồng à, và tổng nhận thêm trong tuần này là 48 triệu 200 ngàn đồng thì hồi từng rồi phần 19 mình còn là 52 triệu 804 ngàn đồng thì à, tổng quỹ phước cộng của hai tuần lại là 101 triệu 004 ngàn đồng và bây giờ mình sẽ tính cái phần thu chi nha thì à, từng rồi là do đổ thêm mấy cây cột đó mình à, phải mua thêm nhà vật tư rồi sắt đá cát xi măng với lại làm gào thì à, tổng là 32 triệu 275 ngàn đồng là về phần vật tư nha với lại mình mướn à, thợ ở ngoài vô đổ chứ không phải là thợ à, của mình à, còn công thợ thì từng này nó sẽ được bớt so với hồi từng rồi là do là có à, à từng rồi mình mướn hai thở ở ngoài riêng để đào đào cái đường ờ, bên hông cái chỗ dừng rau thì từ này mình bỏ bớt đó với lại trong từng rồi cũng có hai ờ, hai anh hay đó nghỉ hai ngày nên ờ, công thợ từng này nó rẻ hơn là chỉ có 10 với cà phê nước đá luôn là chỉ có 16 triệu 690 ngàn đồng à, và giữ kho giữ kho tức là sao là cái người mà để trực tiếp ở lại đây ngủ lại đây để giữ giữ mấy cái vật tư đồ đạc luôn nè tại vì mình nhà gần hoàn thiện và giữ từ lúc mà cái còn cái láng chạy nhỏ thì một tháng là 3 triệu thì uh, cũng mới gửi luôn thì tổng chi của tuần này là 52 triệu 965 ngàn đồng thì mình lấy 101 triệu 004 ngàn đồng trừ cho 52 triệu 965 ngàn đồng thì uh, sau khi phần 12 này à, kết thúc ổ phần 20 này kết thúc thì à, tổng quỹ mình còn là 48 triệu 039 ngàn đồng thì à, hiện tại máy ấm nó cũng à, đang bước vào những cái giai đoạn cuối cùng à, chỉ còn khoảng cỡ 5% nữa thôi chẳng hạn như là còn à, cái này bên hông đường đi lót này thì cái này thì tuần sau bắt đầu mình làm và những cái à, lặt vặt bản hiệu đồ này kia à, và camera đồ này nọ với lại kèm theo là cái uh, nhà mát rồi mình phải kéo gào cái giường hàng gao à, riêng cái phần cát vô nền thì mình đã tính tiền rồi nên mình sẽ không có uh, lo cái phần đó nữa lau không này thì mình đã đóng xong hết rồi còn điện thì mình chỉ mua vật tư thôi à, có uh, em thắng ở uh, em mấy à, kỹ sư điện á em ấy hỗ trợ lắp cho hoàn toàn miễn phí không tính công luôn và cũng một lần nữa cũng cảm ơn em rất là nhiều nha thì à, Phước sẽ nói lại nha tổng tiền hiện tại mình còn là 48 triệu 039 ngàn đồng thì à, trong vòng chắc khoảng à, 2 cho đến 3 tuần nữa tại vì mình đổ mấy cây cột á để đóng xuống làm cái nhà mát á, khoảng 2 tuần nữa đổ mấy gà là được 4 à, ngày rồi phải còn khoảng cỡ 10 ngày nữa mình mới đóng được thì khi đó đóng xong thì uh, bắt đầu cái giai đoạn làm là mình uh, nó chung làm đổ bê tông xong mình lót lên để nửa xe có thể ra vào và xe cấp cứu quẹo vô được để mình ờ, có thể là như nuôi người già thì chắc chắn là sẽ có những cái tình huống đó xảy ra rồi thì ờ, chắc có lẽ là Phước ờ, xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào thứ bảy tuần sau nha tuần sau thì tượng sẽ về nha tượng về có hồ cá tuần sau thì nó sẽ xong <laughs> gần xong hết chơi như là mặt trong xong hết rồi chỉ còn có vườn rau nhà mát thôi rồi bye bye và hẹn gặp lại à, cô chú anh chị có hỗ trợ thì Phước cũng rất mong là hỗ trợ để uh, cho nó sớm hoàn thiện nha chứ không thôi nó ngưng ngang nữa thì cũng à, bó tay gần xong rồi <laughs> bye bye